thì các bạn hãy để ý nhé và các bạn à, để ý giúp mình đó là à, mình à, cái cái kênh trên này ấy, thì mình cũng chỉ có dùng duy nhất là một cái số zalo đó là số 0963236194 các bạn để ý giúp mình với để tránh bị lừa đảo rồi mất tiền oan thì sẽ rất là khổ thân đó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 có lô cặp thì cũng chỉ có hai cặp lô có cặp 4664 này và 6886 thôi đó đặc biệt thì ra 97 rồi à, thì cũng như mọi ngày thôi bây giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua nhé thì cũng rất là xin lỗi các bạn bởi vì là à, sau những cái chuỗi ngày chúng ta ăn thông rực rỡ thì ngày hôm nay cầu của chúng ta là thì bị tạm ngưng rồi mình cũng chưa đưa được các bạn về bờ với cái bạch thủ vip và cái đèo trọng thì cũng rất là xin lỗi các bạn và mình cũng đã nhắc lại rất là nhiều ở những cái video trước đó là những cái nội dung và những con số trên video của mình cũng mang tính chất là tham khảo nhá đó thì à, lâu này thì cũng có ngày nọ ngày kia thì mình hôm nay mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ à, lối lại được cái cầu ăn thông để cầu đề cầu lô ăn thông để cho các bạn có thể là tiếp tục về bờ một cách an toàn hơn nhé đó các bạn hãy phải hãy hết sức thông cảm cho mình nhé chúng ta đã ăn thông rất là nhiều ngày rồi và cái cầu của chúng ta mới tạm ngưng một ngày thôi thì hy vọng là ngày mai mình sẽ lối lại được cầu luôn để cho các bạn về bờ an toàn đây mình sẽ đi xoay cầu ngày mai cho các bạn luôn đấy ạ thì uh, ngày hôm nay thì à, ngày 28 tháng 12 đây mình sẽ đi xoay cầu chốt số cho các bạn luôn thì à, đề mình sẽ bắt cho các bạn là chạm 4 chạm 5 đọc thủ đề là 454 và bạch thủ vip là 0990 dàn đề rút gọn sẽ có 040 141 242 464 484 050 252 353 565 và 575 đó trên đây mình đã soi cho các bạn những cái con số và những cái cầu kèo rất là đẹp và những cái khả năng ăn cao nhất có thể rồi mình đã dành khá là nhiều tâm huyết thời gian để có thể là ngồi soi xét sàng lọc ấy thì uh, các bạn mà